Em sinh ra là để cháu cha Yêu thương là để bao chàng Lầm đường là để cho ai dân dương Tình yêu của anh trao em tóm xá em trao Em gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời Em sinh ra là để cháu cha Yêu thương là để bao chàng Lầm đường là để cho ai dân dương Tình yêu của anh trao em tóm xá em trao Em gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời qua Tự nhiên có người vô đứng trước cửa nhà À thì ra con bà bà sắp tới đây trâu Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong Vì anh thương em Từ thói lên mưa Ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai nhớ đời theo nhịp piano anh bồi hồi bia đã ngâm anh đã thấm hơi mấy say rồi nhìn trời nhìn mây ông bông đồ nô tung cánh bay ngang đời người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời ơi Ngất hôm nay anh không sai không về đâu Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly tràn Mừng ngày nàng đã qua Cùng nhau hòa ca mình gấp vui tươi xa là để cháo che yêu thương là để bao chàng lầm đường là để cho ai vắng. hồi chưa bật nhà nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng tao nóng tao lên là bay hơi mệt tao nóng bên em anh vẫn yêu em không đổi thay chỉ thương Chẳng ngờ đâu xa mà cạnh anh Em là cả thế gian này rồi Dòng vui buồn Trái tim vẫn luôn bình yên Chỉ có em thôi không cần 可。